Vâng, hôm nay à, xin chào anh em Hôm nay tôi sẽ đến à, phòng của thằng em vợ tôi Đấy, chắc nó đang ngủ trong phòng Vào ngủ nó chơi à, bài tí Em ơi Nói chưa Vẫn còn đang ngủ cơ à? Nắng đến tận Nắng đến vào tận phòng rồi mà vẫn còn đang ngủ này anh em ạ Chán không Lên đây học hành thế này thì chết Kéo cái rèm một tí cho đỡ nắng Kéo cái rèm một tí cho đỡ nắng em ơi phòng nó đây anh em ạ nhìn à có lôi thôi không hôm nay anh em mình uh, chơi uh, đưa anh nhỉ nay anh được nghỉ liêng đi chơi liêng à nhá. ok thích chơi liêng quái này tiền này lúc nào cũng gối ở đầu giường anh em ạ con nhà đại gia khác ấy Đấy. Đây, có ai đến con chơi chứ không bài vở thì lúc nào cũng để sinh viên ngồi con hay chơi không đấy ừ, thi thoảng chắc hôm qua kiếm được rỗi là lại chơi rỗi là lại chơi trăm qua kiếm được ít nên đâm ra nay lại rủ thằng anh sang chơi hôm qua cũng được tí Nói đây đi. hôm qua vừa ừ, đánh được tí, tí ít đã bị ừ, bỏ tài khoản đâu vấn đề ngoài chị khái mày mà biết thì chết biết chơi nhá làm được cái gì anh nay chỉ có ít thôi anh em mình gọi là chơi với nhau giải trí tí nha anh em trong Giao nhà <laughs> thích chơi liêng à vâng liêng hay là ba cây liêng nhé liêng uh, liêng đi liêng được ra bao nhiêu vậy bình thường và hai vết về đây chơi này chị không biết à đấy kìa anh bán đầu to ăn nhé chị thì chú thì chú biết rồi đấy sao mà quản được anh bán đầu to ăn nhé vâng anh xin bán đầu to ăn chắc qua kiếm được của mấy thằng sinh viên gà gà đây Đấy, <laughs> ngu quá mẹ cứ to giấy tiền thôi rồi thế phải ăn đi thì đánh bốn lá chia nhẹ 200 này vào 200 200 thừa 200 này nhẹ cân 200 sẽ điểm cân này vừa đuối vậy ơi giời thế nha là mắt rô cậu nhỉ điểm thấp hơn thì phải tố to lên chứ anh người cứ tố to lên hắn nghĩa là sợ đấy tiền đợt này đang ít học hành có vất vả bình thường anh đến chơi chính toàn đến đánh bạc toàn đến rủ rủ nhau đánh bạc hết tiền lại thấy đến xin chị rồi ba năm năm rồi ừ. đâu bỏ đâu bỏ rồi à vâng. Vâng. chén hết thế là bỏ rồi bỏ đi thôi hỏi xem nhé đó hỏi xem ông nghe <laughs> chưa tỉnh ngủ à đi qua chơi muộn quá quá càng hai lét thứ hai 12 giờ 12 xem về khác thôi bỏ đi giờ 2 thì bỏ chú mà ăn được ai của anh thì cũng là tiền của chị gái đấy được, chuyện này hôm qua em ăn được của bọn ờ, học cùng ấy chứ Ngày nay chơi ấy Trăm trăm anh, năm à năm trăm thừa năm luôn năm lại thừa thêm năm thừa năm nữa kìa thừa năm nữa này xem điểm đi cân rồi à hiểu đuối quá cân thì là hiểu đuối rồi số này thế nào chín điểm gõ cân này yếu ơi khiếp đón nhé nhỉ mình xin nhé kinh đấy dạ. chín bốc quả chắc đi được đấy điểm mà cũng dám xuống tiền mạnh vậy mãi có điểm bán đi xuống cuối đây này hai lượt, ừ, rồi ba đi rồi ba lại thừa hai, lại thừa đi ba ba là cân nữa không và năm luôn lại thừa thêm năm thừa năm à cái này căng đấy nhỉ cân vui ăn phát xem thế nào bỏ cưa lên lâu quá có điểm mà không tính điểm nice. được được được cái này được lấy lại chín điểm rồi cũng không ăn thua rồi của thiên trả địa thôi tiền không dám dọa việc càng nếu không dám dọa dọa chết ngay anh nhiều tiền anh phải sợ giả đang lấy cửa năm làm lại thừa 3 triệu rồi khoảng ừ. chán đấy cân phát xem nào cân đi cho chết ngay bà họ có nhiều quá thế mà dám thừa định giờ anh à giờ bài làng đánh thằng căng dạ, sợ thật lét thừa ba thừa ba bên đi ừ, vậy vẽ nhanh rồi em vậy ăn rồi à anh cưới đó anh đây chết rồi chú không cần để anh anh rể đâu nhé cờ bạc không cần để không để đúng không chơi vui nhỉ anh nhé chơi vừa nhá cân đi xem cân được yếu đuối thế yếu lắm năm điểm thôi năm điểm này năm điểm không đến kia yeah dạ, điểm tốt lại hết tiền chưa à hết hết tiền chưa, con thua chuyển thua chưa hết tiền à? vẫn chưa là gì cả con đi cái thì sự kiện bắn trăm trước này ngày thế thừa nam này vẫn thừa thêm năm thừa năm rồi chén quá nhỉ mạnh đấy thừa hẳn một triệu này vẫn thừa thêm năm thừa thêm năm rồi đây thừa thêm một này thừa một triệu à thừa một triệu ra nhỉ bài có gì mà đánh kinh thế nhỉ tí điểm bộ một triệu cân đúng không thừa 5 triệu luôn yeah. Dạ. à, ờ, bài cái gì mà máu thế nhỉ vẫn vào kìa chỗ này là 4 triệu này báo thêm 6 triệu nữa vậy là thừa thêm anh cho cho anh 5 triệu vừa 5 triệu rồi vừa 5 triệu vừa 5 triệu rồi báo mồm đi căng quá nhỉ không đủ tiền báo mồm đấy cho nhanh đỡ phải điền tiền thiếu tiền đừng có xin chị đấy nhá ok anh xin rồi. Ờ. chị đây chị mày lại lấy tiền của anh ấy lên bài đi nhưng mà thôi lên bài đi anh cân ở đây thì anh không đủ 5 triệu nhưng mà anh cân thiếu thì anh chuyển khoản cho ok nhá. mày ăn thì thiếu đây xem nào ăn hết rồi chứ còn gì nữa Ý... nè nè nè vơi lại đây xếp xếp lại đây sao còn gì nữa tí tuổi mà đã léo rồi Ui giời. Anh còn chưa thèm lên bàn này Khiếp. Sắp át ạ. Thấy gì chưa? Cái ngày gì hay hay sáp này. Ừ. Vậy gặp sáp cái liêng còi này mà đòi chơi với anh em. quý các thịt còn không ăn được. Nghỉ nhá. Đừng có bảo chị chuyển tiền nhé Tiền này tí về anh nộp lại nửa thôi <laughs> Lại có tiền tiêu à? Lại có tiền tiêu rồi Tôi nghỉ chứ Tối anh cho nghỉ tháng tiền phòng Ờ, xin chào anh em Đấy. tôi vừa bịp được của thằng em vợ một đống tiền đây này Đấy. thằng đấy nó nhà bố vợ tôi có điều kiện nó thì nhà con trai được ưu tiên rất là lắm tiền đấy nhìn bịp được của nó ối tiền anh em biết tại sao tôi lại bịp được của nó không đơn giản thôi tôi sử dụng cái ví đổi bài này tôi đã đổi được hai bán sáp đấy hai bán sáp đấy tôi đổi rất là đơn giản đây anh em nhìn này ví đổi bài đấy. đó đổi rất là tiện lợi luôn tôi đã đổi con K này để lấy con S đấy bài tôi là KKS và tôi đổi lấy S thế là tôi thành sắp 3S đúng không anh em chơi rất tiện lợi thì với con ví này anh em có thể dễ dàng sử dụng để bịp mọi người đấy, chơi liêng ba cây bài cào sử dụng rất là tốt thì anh em muốn mua hàng thì tôi để số điện thoại trên màn hình cho anh em đấy anh em mà mua muốn mua con ví này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại đấy người ta sẽ tư vấn bán hàng cho anh em ờ, xin chào anh em nhé